Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh tiếng số kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá nha anh em. Thì anh em nhớ để lại hai cái lượt đăng ký theo dõi hai cái kênh này giúp cho tiếng nha. Riêng cái kênh uh, tiếng số kèo thì cũng sắm đạt đến cái mốc là 1k sub rồi. Đấy, cho nên anh em nhớ để uh, lại một lượt đăng ký theo dõi kênh này để cho tiếng mau đạt đến mốc 1k sub trong cái tháng 3 này nha anh em. À, ok và cũng cảm ơn anh em à, đã theo dõi cái kênh của tiếng trong thời gian qua và chúc anh em luôn có thật nhiều sức khỏe nha. À, và quay lại với cái video này à, Tiến sẽ nhận định và phân tích cũng như lên kèo cho anh em một cái trận đấu ờ, trong khuôn khổ giao hữu nha anh em đó trận đấu giữa Maroc với ờ, Brazil thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc mà 5 giờ sáng ngày 26 tháng 3 nha anh em đấy thì trước khi mà đến với cái trận giao hữu phân tích uh, cũng như nhận định về cặp đấu này thì anh em hãy cùng Tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đó đưa ra đây thì anh em nhìn vào tỷ lệ kèo đó thấy này hiện tại trận giao hữu này có rất là nhiều mã kèo uh, của nhà cái đưa ra à, như là đội khách Brazil chấp đội chủ nhà mã gốc với mức chấp là nửa một này rồi một hòa này rồi 1.25 này đấy rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi luôn à, cùng với đó mã tài xỉu là 2.5 rồi 2.25 rồi 2.75 đó thì hiện tại hiện tại vẫn chưa có được mã kèo thẻ hay kèo gốc nha anh em vì tiếng nhận định cũng như lên kèo cho anh em cái trận đấu này ờ, khá là sớm ấy nên những cái mã kèo thẻ hay mã kèo gốc này nọ thì trước giờ bóng lăn tầm uh, nửa ngày chắc chắn thì nhà cái sẽ đẩy lên rất là nhiều mã kèo cho anh em tham khảo luôn thì đó là cái lợi ích mà anh em chơi trên trang đó mình chủ động chơi có thể uh, chơi được nhiều mã kèo mà mình thích cũng như là có thể đợi bóng lăn này diễn ra tầm 10 15 phút hay gì đó xem diễn biến thế trận như thế nào rồi lúc đó rồi mà mình vào kèo luôn cũng được đó cái đó là cái cái chủ động khi mà mình có một cái trang để chơi những anh em nào mà muốn chơi chủ động trên trang như tiến thì có thể liên hệ qua tiến cho cái số zalo hoặc cái telegram này tiến sẽ hướng dẫn anh em cách tạo cái trang để chơi đó Ok thì với những cái tỷ lệ kèo hiện tại trước khi mà đưa ra cái kèo mà Tiến đẩy lên cho anh em tham khảo thì anh em hãy cùng Tiến nhận định qua về cái cặp đấu này nha. Đây. Thì trước tiên anh em có thấy cái phong độ của cái thằng à, Magog ở thời gian gần đây thì uh, uh, khá là tốt nha anh em. Như anh em đã biết thì trong cái lọt trận uh, vòng loại World Cup vừa rồi, vòng chung kết World Cup vừa rồi thì uh, Magog đã làm rất là tốt luôn khi mà đặt chân đến tặng đến cái vòng mà, mà uh, bán kết và đẩy thu Pháp với tỷ số 2-0 đấy thì anh em thấy này à, ma góc vượt qua cái vòng loại World Cup cũng như đến cái vòng bán kết à, với một cái phong độ rất là tốt khi mà có trận hòa 0-0 trước à, à, Cotia này đó rồi thắng 2-0 Bỉ luôn nè thắng Bỉ 2-0 này rồi thắng uh, Canada với số 21 này đó rồi cùng với đó là trận hòa với uh, Tây Ban Nha với tỷ số 0-0 tại cái vòng uh, uh, 1-8 đó và Maroc cũng đã thắng trên chấm penalty và Maroc cũng đã hạ luôn à, Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 tại vòng tứ kết và bước vào cái vòng à, à bán kết gặp à, Pháp thì Maroc đã phải nhận thất bại trước Pháp tỷ số 0-2 thì cái thành tích của Maroc khi mà đạt đến cái vòng bán kết World Cup thì cũng phải nói là rất là hay rồi anh em rất là ấn tượng rồi đó thì sau sau khi mà kết thúc cái vòng loại World Cup này cái chiến dịch World Cup này thì ở gần đây à, mà gốc đã bị hoãn đến hai cái trận giao hữu đấy và trong cái khoảng tháng 1 trước khi mà đến vào cái giải đấu này thì gốc chỉ ờ, có được một cái ờ, trận đấu trước ờ, Rahana thì gốc đã phải nhận thất bại bất ngờ với trận thua là 0-3 trước Ghana đó thì ở trận đấu này gần như là gốc chỉ tung ra cái đội hình đội hình hai cho anh em cái đội hình hai đâu chứ không phải là có đội hình chính mà dự World Cup đâu nhá đấy thì Magog đến với cái trận giao hữu với Brazil này à, thì chắc chắn là cũng muốn thử nghiệm thêm nhiều cái đội hình mới cũng như về cái lối chơi mới của uh, uh, cái đội bóng này đấy <clears throat> còn về đội khách Brazil về đội khách Brazil thì uh, cái phong độ của Brazil sau cái vòng loại World Cup thì anh em cũng thấy là uh, tuy Brazil có phong độ cực kỳ tốt nhưng hay đen cho Brazil là phải nhận thất bại trước uh, Cotia đấy thì phải nhận thất bại trước Cotea trên cái chấm penalty đó thì ở trận đấu này Brazil đã hòa với Cotea tỷ số 0-0 và hai đội đã dẫn nhau vào cái chấm penalty này đó và Brazil đã bị Cotea loại ngay tại cái vòng tứ kết của vòng loại World Cup cũng rất đáng tiếc cho Brazil dường như ở cái vòng loại vừa rồi Brazil cùng với Argentina cũng là hai cái bóng được đánh giá là ứng cử viên vô địch cho cái chức vô địch World Cup đó thì với cái việc mà Brazil bị loại ở giải đấu đó thì ờ, Argentina đã có nhiều cái lợi thế cũng như là cái cơ hội để đăng vương hơn và uh, Messi cũng đã không phụ lòng người mộ đúng không anh em đó thì ở cái vòng loại World Cup rồi thì Messi cùng Argentina cũng đã vô địch cái uh, chiến dịch World Cup 2022 đấy thì uh, anh em thấy Brazil đến với vòng loại World Cup với cái phong độ rất là tốt luôn trước đó Brazil có hai cái trận giao hữu trước Tunisia và Ghana thì đều thắng đậm lần lượt với tỷ số 3-0 rồi 5-1 này đó rồi cách đó không lâu thì Brazil cũng có hai cái trận giao hữu trước ờ, Hàn Quốc với, với uh, Nhật Bản này đó tháng 5 một Hàn Quốc rồi tháng 1 không Nhật Bản nữa và tại vòng loại World Cup thì anh em có thấy là Brazil kết thúc cái giai đoạn ờ, vòng bảng với hai chiến thắng và một trận thua thì dường như hai chiến thắng này là à, chiến thắng 2-0 trước Serbia nè và chiến thắng 1-0 trước uh, uh, Thụy Sĩ nha anh em đấy và phải nhận một thất bại trước Cameroon với tỷ số là 1-0 thì ở trận đấu này dường như rồi Brazil đã nắm chắc cái ngôi đầu bảng và đã buông uh, chỉ tung cái đội hình hai và buông xuôi để cho uh, thi đấu với một thế trận uh, ỷ y hơn và và không có chắc cú về uh, cả công lẫn thủ cũng như về cái vị trí hậu vệ đấy và đã để cho Cameroon uh, thắng ở trận đấu này với tỷ số là tối thiểu 1-0 và tiến vào vòng trong tiến vào cái vòng 1-8 thì Brazil cũng đã đánh bại Hàn Quốc với tỷ số rất là đậm 4-1 đấy và đến với cái trận à, đến với cái trận ờ, tứ kết thì như Tiến đã nói vừa rồi thì Gazin và Cotia đã hòa với tỷ số 0-0 và Gazin đã bị Cotia loại ngay trên cái à, lọt sút lưng lưu với tỷ số là 5-3 chung cuộc đấy thì Gazin đến với cái trận đấu giao hữu này cũng như là với một cái phong độ khá là tốt luôn đó thì Tiến cũng sẽ nói sơ qua về cái lịch sử đối đầu của hai đội này thì như anh em thấy hai đội này chỉ có trong lịch sử chỉ gặp nhau một trận đấu gần nhất đó chính là vào năm 1998 đấy thì ở trận đấu giao hữu này Gazin đã thắng Magog với tỷ số là 3-0 đấy thì hai đội này cũng chỉ có một trận đối đầu với nhau nên cũng không có nhiều cái thông số nha anh em à, và có tiếng sẽ cho anh em xem thêm về cái đội hình mà mà à, được triệu tập của hai đội để đối đầu nhau trong cái à, trận đấu này trước tiên là đội chủ nhà Magog nha anh em đây thì trước tiên là Magog được à, huấn luyện viên triệu tập với các cầu thủ đáng đáng chú ý như là GS của Chelsea này đó có phong độ rất cao luôn Hakim GS cũng như là tại cái vòng loại uh, World Cup vừa rồi thì chính Hakim Ziyech đã đưa đã đưa Maroc đến với cái vòng uh, bán kết vòng loại World Cup với một cái phong độ phải nói là cực kỳ hay luôn tiếp theo đó thì hàng tiền vệ còn có Unahi này đó là Amarabat này còn ở hàng hậu vệ thì có được Hakimi của PSG cùng với đó là Majeui của Bayern Munich đấy thì trong cái đội hình của Maroc thì nhìn nhìn sơ anh em cũng có thể thấy chính Majeui cùng với Hakimi đó hai cầu thủ này cùng với uh, cùng với tiền đạo uh, Hakim Z chính là ba cái cầu thủ mà trụ cột của đội bóng Ma Gốc cũng là nhân tố mà đưa Ma Gốc đến với cái trận uh, bán kết tại vòng loại World Cup vừa rồi đấy thì cái việc mà đến tiến sâu trong cái World Cup vừa qua thì cũng chứng minh cho cái việc mà Ma Gốc đã tiến bộ hơn rất nhiều trong uh, uh, những cái uh, trận đấu đã qua đấy và cái điều đó cũng giúp cho thằng mã gốc này vươn lên đến vị trí thứ 11 của FIFA hiện tại đấy và cả hai trận đấu này bước vào cái trận và, và cả hai đội này bước vào cái trận đấu giao hữu chắc chắn là cũng sẽ chơi với những đội hình thử nghiệm anh em nên anh em hãy à, quyết định uh, kỹ càng trước khi mà tham gia vào đầu tư các mã kèo này nhé đây và tiến sẽ cho anh em xem thêm cái đội ờ, về đội tuyển Brazil với đội hình triệu tập này thì như anh em đã thấy Brazil cũng đang là cái đội mà đứng đầu tại ờ, bảng xếp hạng FIFA hiện tại nhé đấy thì chắc chắn nhìn vào Brazil thì chỉ toàn ngôi sao anh em rất là nhiều sao luôn như Neymar của Petri này rồi Junior của Real này đấy rồi Jesus của Arsenal này có Rodrigo của Real Madrid đó rồi Gavinia Richarlison ở hàng tiền vệ thì có được nhạc trưởng Casemiro hay là Anthony của MU này đó rồi Fred của MU nữa này rồi hậu vệ cũng vậy có Thiago Silva cũng như là Dani Alves đấy những cầu thủ phải nói là rất là chất lượng của Brazil từ hậu thủ môn hậu vệ tới tiền vệ tới tiền đạo luôn một đội hình rất là chắc chắn và à, có nói chung là công thủ toàn diện của Brazil thì à, cả hai đội bước vào trận đấu này cũng à, sẽ à, không có nhiều điều để để hướng đến những cái kết quả mà tốt nhất đúng không anh em vì cả hai đội hiện tại chắc chắn là chỉ uh, muốn đá để thử nghiệm thêm nhiều cái đội hình mới cũng như là là những cái nhân tố trẻ mà cả hai đội đưa lên tuyển lần này đấy thì với những gì mà tiến đã phân tích vừa rồi cũng như cái tỷ lệ kèo mà những cái đưa ra hiện tại chắc chắn mọi người sẽ nghiêng về cái chiến thắng dành cho Racing nhiều hơn đó nhưng với cái mã kèo chấp là nửa một cũng như một hòa cả trận này thì à, anh em nên xem xét kỹ lại trước khi mà quyết định nằm bộ Brazil ở trận đấu này đó vì vì cái thằng Maroc này cũng có một cái phong độ rất là tốt khi mà vươn lên đến cái trận uh, bán kết tại uh, uh, vòng loại World Cup vừa rồi đấy cho nên với cái mã kèo hiện tại thì tiến lại ưu tiên tiến lại kết cái thằng mã gốc nhiều hơn đó nên tiến sẽ cho anh em vào cái mã kèo một cái mã kèo duy nhất đó chính là đội chủ nhà mã gốc được chấp một hòa cả trận đấy nếu mà anh em trùng mã với tiến thì anh em có thể vào cái trận đấu này ok cho anh em thì đây cũng chỉ là những cái nhận định ý kiến mà riêng mà tham khảo tiến đẩy lên cho anh em tham khảo cái mã kèo thôi đó anh em nhớ nhé vì đây là cái kênh youtube bắt buộc tiến phải lên video sớm cho anh em đó thì tiến phải lên sớm cho anh em thì thì cái kênh youtube nó mới đề xuất được cái video này của tiến thì anh em mới có thể tìm được cái kênh của tiến để anh em xem video tham khảo các mã kèo ok cho anh em à, cũng vì mà mà tiến lên sớm tiến lên rất là sớm luôn sớm hơn một ngày về cái trận đấu này luôn đấy để cho cái kênh youtube nó đề xuất anh em mới dễ thấy được cái video này để anh em tìm đến tiếng cũng như là uh, những anh em xa bờ cái mùa world cup cũng như là đang muốn theo cái mùa Eogo này đó và lại kết cái trận giao hữu ra xin với ma góc này mà lại chưa biết vào nó kèo nào thì nếu như mà anh em thấy cái nhận định cũng như là cái soi kèo này của tiến mà hợp ý với anh em thì anh em có thể vào luôn cái mã kèo ờ, chấp một hòa này đấy nhưng mà riêng tiến riêng tiến thì khuyên anh em là khoan hảo vào vì chưa biết được cái đội hình ra sân chính thức đấy cũng như là chưa biết được là là có cầu thủ nào chơi ờ, cầu thủ nào dự bị cầu thủ nào ra sân từ ban đầu chưa biết được chơi với cái sơ đồ nào đó lỡ như thằng Brazil này nó tung cái đội hình mạnh nhất mà thằng Mã gốc lại tung cái đội hình uh, thử nghiệm của nó đội hình mới đội hình trẻ hơn đó thì như vậy thì, thì chắc chắn là mã gốc sẽ đá cùng loại cái thằng Gazin này nên tốt nhất anh em cứ đợi uh, ờ, tầm trước một tiếng trước một tiếng trước cái giờ bóng lăn đó lúc đó mà tiếng nắm được cái thông tin đội hình ra sân chính thức nè cũng như là có cầu thủ nào chơi với sơ đồ nào công hay thủ này nọ cái kiểu thì lúc đó tiếng sẽ đẩy mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em theo mở kèo chuẩn ở đây có nghĩa là tiến biết được nhiều cái thông tin đội hình ra sân chính thức của hai đội rồi biết được những những cái thông tin chính xác anh em thì lúc đó thì những mã kèo tiến sôi tuy là mình banh bóng không biết trước được điều gì hết nhưng những cái gì mà tiến sôi kèo phân tích thì nó sẽ uh, uh, ổn hơn so với cái việc mà anh em ờ, tự chơi bên ngoài đó tự chơi thích vào mã nào vào mã đó thì anh em chơi như vậy sẽ rất là khó để ăn đó rất là dễ sao bờ thua tha ok với anh em thì những anh em nào mà thật sự muốn cùng tiến đi ở chặng đường dài cũng như là muốn lấy những mã kèo chuẩn nhất về cái trận đấu này và những trận đấu sắp tới đặc biệt là cái mùa Euro này thì anh em cứ liên hệ cho Tiến qua cái Zalo 0963 731 346 hoặc là cái Telegram kèo bóng cao Tiến để uh, Tiến có thể đưa tất cả anh em vào nhóm của Tiến thì nhóm của Tiến là hoàn toàn miễn phí không thu một đồng lọc lá nào từ anh em hết đó anh em nhớ chuyện đó nha nhưng mà phải có hai cái điều kiện để anh em có thể vào nhóm của Tiến thứ nhất là anh em phải chơi cùng trang với tiếng đó vì anh em chủ động cầm một cái trang chơi như thế này nó mới có lợi thế đúng không nên mình thích mã nào vào mã đó cũng như có thể sôi được các mã kèo ờ, như là cho nó đá 50 phút đi rồi lúc đó kèo lên kèo hạ thì mình tự vô cũng được cái lợi thế cầm trái trang để chơi là vậy đó anh em có nhiều mã kèo mình có thể dằn nữa nè ngoài ra còn có kèo thẻ kèo gốc này nọ rất là nhiều luôn nhưng mà hiện tại chưa có những mã kèo đó do trận đấu này tí nhận định hơi sớm nhưng chắc chắn là nhà cái sẽ đưa lên đầy đủ các mã kèo trong ờ, trước uh, nửa ngày đó cho nên cái việc mà anh em cầm cái trang để chơi rất là chủ động rất là uh, ok luôn nha anh em đấy những anh em nào thật sự mà mà cần một cái trang uy tín để chơi muốn cùng đồng hành với tiến đạt đủ cái yêu cầu tiến đưa ra à, và thêm với việc anh em phải có một cái số vốn tối thiểu cũng từ một hai củ trở lên nha anh em nhớ nha ít nhất cũng một hai củ trở lên đó còn vài trăm thì đừng có liên hệ tiếng làm gì hết ok nha anh em thì tiếng cũng sẽ không nói dài dòng nữa tiếng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây những cái mà kèo chuẩn hơn và những má kèo chuẩn rất chuẩn ở những trận khác nữa đấy những anh em nào mà muốn lấy thì cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ uh, uh, đưa anh em vào nhóm một cách miễn phí để anh em cùng đồng hành với tiến nha ok thì nếu mà anh em nào thấy uh, uh, nhận định của tiến hay hợp lý thì anh em có thể vào còn không thì anh em coi như tham khảo nha anh em cứ đợi mã kèo chuẩn đi rồi vào nhóm rồi vào lúc đó cũng chưa muộn đâu à, thì Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nha anh em mà yêu quý Tiến ấy thì hãy thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi cái kênh Tiến số kèo cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi kênh ờ, Tiến bóng đá này nữa nha Ok và chúc anh em luôn thắng ở ờ, các mã kèo mà anh em đã đầu tư đặc biệt là trong cái mã kèo ở chặng uh, Brazil với ma gốc này